À, như hôm trước um, tôi có uh, gợi ý bà con là tôi sẽ có một loạt bài tôi tôi giảng về uh, chú thuật uh, phong thủy uh, rồi uh, võ thuật uh, của nam truyền thì bữa nay mình sẽ có một bài giảng về phong thủy phong thủy của Phật giáo nam truyền trước hết mình nói chuyện uh, từ thấp lên cao chuyện ở ngoài vỏ vô tới trong ruột đi từng bước bây giờ mình nói chuyện ở ngoài vỏ ừ, vô trong ruột trước ha tức là ở trong chú giải của kinh âm bách thác âm bách thác âm bách thác trong trường bộ kinh ấy. À, các vị trong ờ, vào trong một lục của trường bộ các vị coi có 32 bài thì cái bài âm bách thác ừ. nó là bài số 6 số 8 gì đó thì trong cái cái cái cái cái chú giải của cái bộ của bài kinh đó, đó có kể chúng ta nghe một cái câu chuyện tức là ừ, cái nguyên ủy cái nguồn gốc của cái tên gọi các cái lá quách thú tức là ca tỳ la vệ đó thì cái đó là tiếng tàu mà âm nhưng mà uh, trong tiếng tiếng Pali là capilla quách thú quách thú là cái nợ cái đó nghiền chữ đó nó nhiều nghĩa lắm nhưng mà trong trường hợp này nó có nghĩa là cái là trạch à, là trạch có nghĩa là cái nền nhà hay là cái nền, nền đất ha? cái nền nhà là bắt thú nghĩa là cái nền nhà cho nên ở trong tiếng Sanskrit á, cái chữ phong thủy á, cái feng shui á, thì họ đọc là họ gọi là vastu các vị vào ở trong internet và google các vị đánh cái chữ này vastu từ, từ, tiếng sanskrit mình tiếng bali là vách thú hoặc là bhu mỹ vách thú nhưng mà ở trong chú giải của cái kênh âm bát thá thì cho chúng ta biết rằng nó còn có cái tên nữa black nó sẽ nói tức là cái capillavatus nó có nghĩa là cái nền đất của một người tên là capilla mà capilla đây là tên của một đạo sĩ chính là bồ tát thích ca mâu ni ừ, trong một cái kiếp đó ngày ờ, sinh ra làm công tử nhà giàu rồi bỏ nhà đi tu ờ, cái tên cái kiếp cái ngày có cái tên là capilla thì ngày vào rừng ngày tu như vậy thì ngày đi ngang một cái ờ, cuộc đất à, ngang một cái cuộc đất đi ngang một miếng đất trong rừng ấy ngài thấy có một cái hiện tượng lạ đó là uh, những cái con thú lớn mà nó rượt thú nhỏ đó chạy tới đó cái thì nó không còn có cái ý muốn rượt nữa à, tới đó tự nhiên cái nó nó, nó nhẫn nha nó, nó thảnh thơi nó quên cái chuyện ờ, rượt bắt mồi à, mà con thú nhỏ mà nó bị rượt tới đó, đó thì tự nhiên nó cũng tỉnh bơ nó cũng không có sợ nữa coi như là thú lớn thú bé à, mà lọt vô được cái vùng đất đó rồi thì tự nhiên đó là, là thái hòa thịnh trị anh em một nhà tay bắt mặt mừng không có cái chuyện gì để mà không có cái vụ mà kẻ lớn kẻ yếu hiếp kẻ kẻ mạnh hiếp kẻ yếu kẻ lớn hiếp kẻ nhỏ nữa thì trong chú giải mới ghi thêm cái này trước khi đi tu thì bồ tát nghe rất là giỏi phong thủy mà trong đó xài cái chữ gọi là bồ mí cha lá cha có nghĩa là cái dịch sát tiếng tiếng tàu á à, Bhumi là đất cha lá là là lưới Bhumi lá là địa võng thiên la địa võng đó mà ở đây cái phong thủy đây ngày xài cái chữ Bhumi lá là địa võng là sao tức là cái người không có học á <clears throat> người không có học không có biết gì về cái ngành này đó, thì họ thấy đất nào cũng là đất nhưng mà người có học thì họ có một cái cảm nhận không phải họ thấy bằng mắt mà họ cảm nhận họ nhìn cái cuộc đất chỗ lên chỗ xuống chỗ lồi chỗ lõm đó họ họ cảm nhận được là đất không phải ở đâu cũng giống nhau mà nó có những cái luồng địa khí à, nó trang hòa nó phân tán à, trên khắp mặt đất thì họ, họ quan sát mặt đất họ thấy những cái luồng địa khí đó nó đi chỗ nào tốt chỗ nào xấu nha dạ, đại khái như vậy gọi là địa vọng họ thấy nguyên một cái tấm lưới nó phủ trên mặt đất này thì đi tìm lông mạch để tìm thấy hướng là dĩ nhiên ở đây là mình nói theo gọi là cái phong thủy của, của, của Ấn Độ nha thì từ trong tiếng Pali á, thì nói rằng khi mà ngày ngày thấy cái đó thì ngài biết rằng đây là Pattavya Akapadiso có nghĩa là cái chỗ mà đất kết đất kết ừ, đất kết cái từ của phong thủy đó thì ngài mới cất cái am ở đó về sau ngày gặp một cái nhóm chuyện dài lắm tôi chỉ kể bằng tắt ngày về sau ngày gặp một cái nhóm công tử hoàng tử công chúa đi ngang đó họ đi tìm đất để mà lập ấp lập quốc à, thì ngày mới chỉ họ ngày nói chỗ này nè chỗ này đất lành à, thì họ mới lấy cái, cái miếng đất đó để mà họ xây dựng kinh đô Kapilavatthu và để tưởng niệm cái cái cái cái cái, cái, cái tấm lòng cái công ơn của vị đạo sĩ đó nên nó đặt cái cái ngôi thành đó là Kapilat Kapilavatthu tức là ngôi thành cất lên cái nền đất của ông đạo sĩ Capilac ừ. cái câu chuyện đó nó không có đơn giản à, là một cái câu chuyện phong thủy Ấn Độ đâu quý vị mà nó còn sâu sắc lắm nó sâu ở chỗ nào nó sâu ở chỗ là miếng đất tốt theo cái khái niệm phong thủy của người tàu người việt người nhật người đại hàn mình đấy ừ. thì là miếng đất cầu tài lộc à, miếng đất là miếng đất đất tốt là để cầu tài lộc để cầu cái phúc lộc thọ cho mình và cho con cháu nhiều thế hệ sau nhưng mà rốt ráo đó, thì cái ý nghĩa cao nhất của phong thủy là chính là cái sự an lạc cho cái người ở đó và à, cái sự gọi là an lành cho chúng sanh khác thì đó là ý nghĩa cao nhất của phong thủy chứ không phải là cầu tài lộc cho riêng mình cho gia đình mình cho gia tộc mình không phải mà ý nghĩa rốt ráo là bản thân người sống ở đó họ được an lạc và uh, uh, họ ở đó họ được an lạc và cái sự an lành uh, cho vô lượng chúng sanh khác thì đến đất được là đất lành bắt đầu tôi mở mở cái ý rồi đó mở mở cái vị thấy cái ý nghĩa phong thủy trong đạo Phật rồi đó ừ, cái đó mới gọi vỏ thôi bây giờ bây giờ mình nói tới cái ruột chúng ta có thể nói như thế này Phật pháp bất ly thế gian pháp tất cả những khái niệm về bùa chú về võ thuật về phong thủy về tử vi về tử bình tất cả những cái niệm đó nếu mà được hiểu được định nghĩa theo cái tinh thần Phật pháp đó, thì đẹp lắm đẹp lắm yeah. à, đẹp lắm yeah. và sâu rộng hơn rất là nhiều so với cái khái niệm mà đó giờ mình vẫn theo đuổi bây giờ chúng tôi sẽ từng bước chúng tôi đi à, ví dụ như ở đây trong cái bài giảng này về cái phong thủy của Phật giáo Nam truyền ấy thì tôi nhắc lại một số cái thuật ngữ một số cái khái niệm được uh, sử dụng phổ biến trong ngành phong thủy ừ, dầu là giới chuyên môn hay là cái giới latomer amateur thì họ cũng đều biết những cái tầng đó thì tôi chỉ đem những khái niệm những thuật ngữ ra tôi nói ở đây thôi ví dụ như mình thấy có một cái cuộc đất à, đi tìm một cái cuộc đất à, đất à, gọi là đất kết á, đất kết gọi là quyệt kết à, thì miếng đất tốt nhất gọi là long mạch còn này mà dưới cái lòng mạch đó là lòng mạch tức là cái vỏ đất mà có thể kết tụ nên cái linh khí đế vương thì tôi nó, nó cao siêu quá bây giờ mình nói cái thấp hơn một chút là miếng đất để cầu tài lộc không là phải gọi là đất kết nó phải hội đủ một số cái tiêu chuẩn ví dụ như là mình thấy là đó là nó tàn phong tụ thủy à, đó gió và nước tốt rồi nó có những cuộc đất có cái dáng đẹp ví ừ, dụ như là bảo ngọc đế yêu đới nghĩa là quấn không? À, yêu là eo bảo ngọc à, à, à, tức là cái à, cái à, bảo bảo bảo bảo bảo bảo à, bảo ngọc yêu có nghĩa là cái ngọc nguyên ngọc cái cái chuỗi ngọc á à, à, cái chuỗi ngọc mà nó quấn quanh cái eo của mình á không thì đất là đất tốt tức là miếng đất nằm giữa là nước nó bao quanh á thì những cái khái niệm ở trong đạo Phật nó đẹp lắm nếu mà hiểu từ Phật giáo Nam truyền nó rất là đẹp có nghĩa là một đời sống nội tâm ấy mà một đời sống nội tâm một đời sống thể lý mà nó được bao bọc ừ, bởi thiện pháp mà nói cho rốt ráo đó là 25 ừ, tâm sở lành đó ừ, một đời sống mà có chánh niệm có trí tuệ có từ tâm có giới phần thì cái đời sống như vậy được gọi là bảo ngọc đấy yêu có nghĩa là một đời sống có được sự che chở và trong kinh Đức Phật còn cho mình một hình ảnh nữa là là, ờ, một cái con rùa đó, nó có cách tự vệ là khi nào mà nó bị ừ, cảm thấy ừ, nó, nó cảm thấy bị đe dọa đó thì nó rút vào cái mai của nó ừ, để nó tìm cái chỗ ẩn nấp thì cũng vậy cái người tu cái chỗ ẩn nấp người tu không phải là tiền bạc không phải là sức khỏe không phải là tuổi trẻ không phải là những quen biết xã hội mà chính là cái đạo lực của mình cái đạo niệm của mình như ờ, một cái bài kinh mà chúng tôi cũng cũng đem sưu lục ở trong cái Kalama cuốn hai đó trong đó có một bài kinh rất là đặc biệt Đức Phật ngày kể là một câu chuyện xưa à, về hai ông cháu làm cái nghề siết đi biểu diễn siết thì trong câu chuyện đó ngày, ngày, ngày kể thì cho chúng ta biết rằng ừ, ừ, hai ông cháu chỉ biết có một cái nghề nhào lộn trên cây tre thôi có nghĩa là người ông ôm chặt cây tre để cho người cháu leo lên trên đọt tre chỉ biểu diễn vậy là ta thấy nó thích lắm ừ. rồi có bữa thì đứa cháu ôm cái cây tre để cho người ông leo rồi có bữa người ông ôm cái cây tre để cho đứa cháu nó leo leo lên tới ngọn vậy đó ừ, biểu diễn như vậy thì có một lần đó đứa cháu nó thấy người ông lớn tuổi yếu quá rồi thì lúc nó leo lên nó mới hỏi nó hỏi chứ ông có thấy ổn không à, thì thì ông nói là ông ông ông mới nói là cháu hãy lo phần của cháu ông lo phần của ông không ừ, đại khái như vậy nhưng mà cũng có một cái câu chuyện nó cũng có cái dị bản khác à, là người ông nói với đứa cháu thế này à, người ông nói với đứa cháu đó là uh, cháu leo cho nhớ dòm ông à, rồi uh, ông sẽ dòm ngó cháu thì đứa cháu nó cái, người học đúng là quan hệ đâu phải ngoài ông cháu mà quan hệ uh, thầy trò thì người học trò mới nói rằng thưa thầy không nên nói như vậy mà là um, con lo phần của con thầy lo phần của thầy khi mà thầy an toàn thì con cũng được an toàn khi mà con bảo vệ con ờ, con tự bảo trọng thì con con cũng lo phần thầy mà thầy tự bảo trọng thì cũng lo phần của con cái câu chuyện đó nó cho mình những đức phật này đúc kết cái câu chuyện như thế này ngài nói rằng một cái người mà tu tập tứ niệm xứ tu tập chánh niệm và trí tuệ đó niệm và tuệ đó thì bản thân người đó họ tự bảo vệ họ và cũng ngay lúc đó họ cũng bảo vệ luôn cả người khác như vậy thì ở đây cái cái khái niệm tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác được xem là đồng nghĩa ừ, ngày này ngày giải rất là rõ khi một hành giả tu tập tứ niệm xứ sống với niệm và tuệ đó, thì lúc đó hành giả cũng đang bảo vệ người khác và bảo vệ người khác theo cái cách đó, đó thì cũng có nghĩa là mình đang tự bảo vệ chính mình thì cái cái cái cái cái thuật ngữ mà bảo ngọc bảo ngọc đó yêu ở đây có nghĩa là một miếng đất lành là một miếng đất ờ, mà có nước bao bọc chung quanh thì một cái đời sống an lạc an toàn trong cái tinh thần Phật pháp phải là một đời sống được bảo bọc bởi thiện pháp bảo bọc đây là là như tôi vừa trình bày bảo bảo tự bảo bọc à, bằng những cái đạo niệm à, bằng những cái đạo niệm đạo lực ừ, khi mà mình được an toàn thì có nghĩa là người khác cũng được an toàn khi mình lo tròn cái phận của mình á, thì mình cũng sẽ lo được phận của người khác và ở đây chúng ta còn thấy có một thuật ngữ nữa nó liên quan đến thuật ngữ này đó là trong một cái ngôi nhà chẳng hạn thì cái cái cấu trúc phong thủy nên nó đại khái là thế này à, là, là, là là là tiền châu tước hậu hồng vợ tả thanh long ngũ bạch hổ có nghĩa là theo trong cái giả định phong thủy tàu ấy thì à, cái nhà một bên đó là là rồng xanh một bên là cọp trắng thì tả nghi tịnh hữu nghi đặng tức là bên bên bên tả luôn luôn là nên yên mà bên hữu thì nó động tức là bên phía con rồng nó nên hướng hướng con rồng thì nên nên yên mình nên hướng hướng con cọp thì nên nên, nên, nên động có nghĩa là sao cái cửa ra vào nên để bên hướng đó ừ. có nghĩa là bên nhà nó có âm có dương quyền vũ là dương mà trong tước là âm mà, mà thanh long bạch hổ đó, thì bên thanh long đó là, là, là, là âm mà bên bạch hổ là dương ở đây nó muốn nói cái gì nếu nói theo tinh thần Phật pháp một cái nhà mà có cấu trúc phong thủy đó là tả nghi tịnh hữu cái động là một bên phải có bên động bên tịnh chứ không phải nên động hết cũng không nên tịnh hết không nên âm hết dưa không nên dương hết trong đời tu của mình y chang như vậy cũng có bên âm bên dương cũng có bên tịnh bên động tịnh động là sao bên tịnh có nghĩa là về phía mình luôn luôn nội tĩnh nhất tâm bảo toàn lực lượng bằng cách là sống chánh niệm không chánh niệm và trí tuệ nhưng mà phía bên động là sao là có người mà cũng có tà ừ, có người mà cũng có tà giàu cho mình là người ẩn cư trong núi rừng nữa nữa nhưng mà cái lòng của mình khi nghĩ về vạn loại chúng sinh thì luôn luôn bằng cái tấm lòng yêu thương vị tha bao dung ừ, và bằng cái tâm vô lượng ừ, thì cái đó gọi là nghi động này vậy là nghĩa là về phía mình thì lúc nào cũng tịnh nhưng mà cái động này không phải là là là um sùm là chạy theo đời mà động ở đây tức là cái động thái hướng về cuộc đời bằng cái lòng yêu thương ừ. hiểu như vậy đó thì tả như tình hướng cái động ở đây phải hiểu như vậy rồi một cái thuật ngữ nữa đó là minh đường tụ thủy nghĩa là cái miếng đất mà tốt là nó còn cái chỗ tích nước tích nước tích nước ở đây có nghĩa là hồ ao à, cái mạch nước tốt không phải là ao tù nước động mà nó phải có nước ra nước vào vào các mạch nước nó bảo đảm là cái nguồn nước đó nó không bị cạn nó không bị thiếu à, thì cái chỗ đó gọi là chỗ nước tụ cái minh đường tụ thủy là như vậy đó thì cái người tu bao nhiêu năm tu hành đến một ngày mà mình không còn đi đâu được nữa mình phải nằm yên một chỗ thì mình cũng còn có cái vô liên đó gọi là tụ thủy tụ thủy khi tuổi già và cái bệnh đổ ập tới mình cũng còn có cái vốn liếng để cầm đem theo chưa hết giữa bao nhiêu cái phong ba bảo tạp của cuộc đời ừ, thì mình có tham có sân có si có đôi lúc mình là có phàm tâm phàm tánh đến mức nào đi nữa thì ờ, cũng phải chừa lại ờ, một cái chút gì đó gọi là cái đạo tâm đạo lực cụ ờ, thể là như vậy là cũng phải còn có một cái gì đó trong nhà nghèo cách mấy sáu cách mấy cũng phải có một, một cái chỗ chứa nước cho nó tốt nha mới được cụ thể và có một cái có một cái khái niệm ở trong cái phong thủy nếu hiểu từ phần giáo năm truyền thì rất là đẹp đó là tọa sơn hướng thủy ừ, có nghĩa là cái thế đất đẹp đó, là cái thế đất mà lưng dựa vào núi và mắt ngó ra ngoài ngoài sông ngoài hồ ngoài biển đó là một thế đất rất là đẹp nhưng mà cái tọa sơn hướng thủy mà hiểu tinh, tinh thần nam truyền nó đẹp lắm tọa sơn hướng thủy là sao là tọa sơn cái đây là dựa vào cái yên tĩnh dựa vào cái chánh niệm và trí tuệ gọi là tọa sơn mà hướng thủy thì có nghĩa là tựa lưng vào chánh niệm và trí tuệ để quan sát cái dòng đời nó đang trôi chảy không ngừng cái dòng đời đó nó gồm có buồn vui thiện ác của mình cái dòng đời đó nó gồm có cái thế thái nhân tình cái dòng đời đó nó gồm có nhục vinh thăng trầm dẫn hư tiêu trưởng phù trầm đặc thất đấy tức là những khía cạnh lên xuống còn mất của đời sống thì tọa sơn hướng thủy là như vậy đó tức là dựa lưng vào chánh niệm và trí tuệ để quan sát cái dòng chảy cuộc đời biến dịch không ngừng miên viễn bất tuyệt ừ, để gọi là tọa sơn hướng thủy thì đó là những cái điểm đẹp những cái điểm đẹp ở trong cái ờ, cái cái cái, cái, cái gọi là phong thủy nam truyền và cái, cái cái một cái điều nữa mà tôi đặc biệt tôi muốn lưu ý ở đây đó là cái những nguyên tắc phong thủy nó phải luôn luôn được gọi là ghi nhận một cách linh hoạt và sáng tạo có nghĩa là mình không thể học ba mớ nguyên tắc phong thủy rồi đến áp dụng mọi nơi mọi lúc cho mọi hoàn cảnh mọi đối tượng sai mà chúng ta còn phải tùy vào cái tuổi của mỗi người nữa không ví dụ như mình sanh vào cái giờ đó ngày đó thì biến đất đó nó ok nhưng mà nếu mà sanh vào cái giờ khác à, à, ngày khác năm tháng khác thì biến đất đó nó không có hợp với mình lắm hoặc nó có trường hợp biến đất đó nó hợp à, mình sẽ lên tới đỉnh cao của danh lợi nhưng mình không có bệnh còn miếng đất kia thì có thể là nó không có bằng nó không có phát bằng đó ừ. cái việc nó mới kết bằng nhưng mà nó bền chứ hạn như mình thấy trong lịch sử ờ, cái này chắc giả sử thì đúng hơn là lịch sử hơn trong cái giả sử ờ, lập quốc của triều nguyễn thì chú nguyễn hoàng ngày xưa cũng nhờ người đi tìm đất thì người ta sau khi người ta tìm rất là nhiều chỗ người ta chọn cái đại nội bây giờ là bởi vì người ta thấy rằng ờ, ở biết nhiều cái miền nhiều cái cục đất ở kinh thành huế nó đẹp lắm nó là đất long mạch quyệt kết đất kết nhưng mà Ừ, nó bạo phát bạo tàn nó lên đến đỉnh rồi nó rụi trong đầu hôm sớm mai nhưng mà riêng cái đại nội bây giờ ít ra nó cũng kéo dài được 13 đời 13 dạ, đời nhà Nguyễn dạ, kết thúc ở đời vua Bảo Đại ừ, thì tuy nó không có dài lắm nhưng mà cũng không có ngắn lắm đó là nói theo đời nói theo đạo mình đấy nói theo đời đó tôi quay lại cho bà con nhớ tùy tuổi mà miếng đất nào là tốt nhất còn nó theo đạo mình đó, tùy vào cái căn cơ cái khuynh hướng tâm lý mà cái pháp môn nào nó thích hợp nhất đó là một chuyện chuyện thứ hai cái phong thủy của thế gian đó là cái cuộc đất đó là cái ngôi nhà đó là cái cơ sở vật chất để mà mình sống mình làm việc mình sinh hoạt mình hoạt động còn cái phong thủy trong cái cái cái, cái phật giáo mình thì cái cuộc đất ở đây phải là tâm à, ông ông ngoài đời đó thì cái cái cái phong thủy này nó nhắm đến nhà đến đất không còn ở trong cái phong thủy trong đạo mình là mình nhắm đến cái gì nhắm đến cái bản tâm của mỗi người cái số phận cái cuộc đời của mỗi người mình cái căn cơ mình mình hợp với cái gì à, ví dụ như mình à, qua kinh sách qua thầy bạn qua cái sự tìm hiểu của bản thân thì mình coi coi cái pháp môn nào nó thích hợp với mình mình theo đuổi nó à, đó là một chuyện chuyện thứ hai sáu căn của mình nó gồm có mắt tai mũi lưỡi thân nghĩ đó chính là sáu cái miếng đất mà, mà trong kinh gọi là tâm địa đó ừ. à, mình quan sát mình chú ý à, những cái gì mà mà nó, nó lọt vô trong cái, cái là cái khu vực hoạt động của sáu căn đều phải được quan sát cho kỹ bởi vì sáu căn được gọi là sáu căn là bởi vì nó nhận thức được sáu trần mà cái, cái mình tu mình không có chạy trốn sáu trần đúng nhưng mà có hai chuyện mà mình phải lưu ý tôi nhắc lại tu không phải là mình bịt mắt mình lãng không phải mà có hai chuyện cần phải làm đối với sáu trần thứ nhất là hạn chế những cái gọi là những trần cảnh không cần thiết đó là bước một nha người tu không phải là trốn chạy sáu căn phủ nhận sáu sáu trần cũng phải mà là hạn chế những cái trần cảnh không cần thiết thí dụ như tại sao mình phải cạo đầu tại sao mình phải đắp y tu là tu tâm chứ đâu có tu tướng nha nhưng mà nhờ cái, cái hình thức mà cạo đầu đắp y đó cho nên là mình đi đứng nói năng nó phải khác một chút và với cái hình thức đầu trọc nắp y như vậy đó thì có những cái nơi trốn mà mình không có được lưu tới có những cái thời điểm mà mình ờ, sớm quá trễ quá mình cũng không có ra khỏi cái, cái, cái, cái, cái, cái tịnh xứ của mình có những người mà mình không có tiếp xúc à, à có những cái người mình tránh tiếp xúc có những nơi trốn mình phải tránh tiếp xúc có những cái kia công việc mà người tu phải tránh thì cái đó gọi nói gọn lại đó là hạn chế những tình cảnh không cần thiết à, rồi cái thứ hai đối với ừ, những cái trần cảnh mà mình không có tránh được ấy thì luôn luôn nhận thức bằng à, luôn luôn nhận thức bằng cái cái là chánh niệm và trí tuệ nha chánh niệm và trí tuệ thì trong trường hợp đó tôi nhắc lại cái cái, cái ở ngoài đời đó cái phong thủy là người ta nhắm đến cuộc đất nhắm đến cái ngôi nhà còn cái phong thủy của người tu là nhắm đến chuyện tu hành và trong thanh tịnh đạo nó rất rõ cái phong thủy ở ngoài đời là người ta tìm miếng đất nào ở cho vui cho sướng cho phát tài lộc còn cái hành giả thì tìm cái trú xứ nào mà để có thể phát triển được cái đạo tâm đạo hạnh và cái đạo lực đạo niệm của mình Đấy. thí dụ như một cái chỗ ở của vị tỳ kheo hành giả đi là không quá xa ừ, không quá gần cái khu dân cư không quá xa là sao không quá xa là cái diện mà đi đứng hết thỉnh khó khăn lắm rồi người ta uh, thì cũng khổ mình khổ người còn quá gần là nó ồn nó ồn quá cũng không được không quá xa không quá gần Ờ, và cái chỗ đó cũng không phải là chỗ nguy hiểm ví dụ như thú dữ là người xấu cái chỗ mà nó gần quá là cái chỗ mà tụ tập của các phường mà cường khấu đạo tặc thì mình cũng không nên ở ở cái vùng biên cương mà dễ dàng xảy ra cái tranh chấp đầu hôm sớm mai à, thì cũng không nên ở à, tổng cộng lên là, là có 18 chỗ như vậy nhưng mà nói gọn lại thì nó có mấy điều thôi có nghĩa là tránh cái chỗ nào mà nó bất tiện cho cái sinh hoạt ừ, khất thực của mình tránh chỗ nào mà người đời có thể lui tới lai vãng làm phiền cái không khí tu hành của mình tránh cái chỗ nào mà nó có thể đe dọa cái tánh mạng của mình nha đại khái như vậy thì cái phong thủy ở trong đạo mình mình phải hiểu như vậy đó à, cái phong thủy trong đạo mình phải hiểu một cách ờ, là là, là, là, nó thuận theo cái chuyện tu hành à, và tôi đã nói một lần nữa đó là cái cái cái cái cái cái cái, cái phong thủy mà mà, mà, mà, mà theo đạo Phật mình á tôi kêu phong thủy cho bà con dễ nhớ với cái trong kinh mình này nhắc với phong thủy chỉ có một vài chỗ thôi nha nhưng mà cái trong kinh nói thế này là có bốn cái điều mà hỗ trợ cho cô đường giải thoát đó là pháp tài lữ địa pháp ở đây có nghĩa là cái chuyện pháp môn tu hành đó ừ, pháp môn tu hành pháp cái đề mục tu hành nó tích hợp còn tài ở đây có nghĩa là tài là khí tài đó tài đây cái nghĩa là tài vật đó. có nghĩa là cái điều kiện vật chất nó phải thích hợp pháp tại pháp là cái pháp tu pháp môn cái đề mục đó còn tại đây tức là cái điều kiện vật chất để mình à, tu tập à, không có cần sướng sang đẹp không cần dư nhiều mà chỉ cần đủ cần và đủ thì ở hai mức cần và đủ có được cái mình cần và có ở mức độ vừa đủ thì à, là tài ừ. còn lữ đây nghĩa là bạn nhưng mà mình phải bao gồm luôn là thầy nữa nữ đây là thầy bạn có nghĩa là những người mà mình gần gũi thân cận sớm hơn ấy, quan trọng lắm không cái chuyện tu hành á, là chuyện đầu tiên là phải có cái pháp môn có đề mục thích hợp rồi cái thứ hai nữa là cái điều kiện vật chất phải ok thứ ba nữa là cái cái, cái, cái thầy bạn mà mình gần gũi đó là phải là người có thể giúp được cho mình chứ còn nếu người gần mình á, mà họ chỉ có hại mình thôi ví dụ như mình cần trau dồi chánh niệm ở gần cái người thất niệm cần trao dồi trí tuệ mà ở gần cái người dốt nát chậm lục thì chỉ có mất thời gian thôi nha rồi mình cần giữ giới mình ở gần cái người không giữ giới mình ở cần thiền định cần tu tập thiền định mở gần cái người họ không có gọi là khuyến khích à, khích lệ chuyện tu tập thiền định cũng không được nên cái chữ lữ đây là thầy bạn còn địa đây là cái cái cái cái cái, cái nơi chốn mà mình cần có mặt cái nơi chốn để mình có mặt tu hành đó à, cái địa đây này cái này cái cạnh nó quan trọng nha à, địa này có nghĩa là nghĩa rất là rộng ngài rất là phát ngài nói rất là rộng chỗ này địa này nó gồm có cái lãnh thổ đất nước xứ sở cũng gọi là địa rồi ở một cái xứ sở mà nó tích hợp á, nó chưa đủ bị xứ sở để bao lao á, bắt đầu mới siết vô từ từ cái vùng miền khu vực rồi siết vô từ từ cái cánh rừng cái khu vườn à, rồi mới siết vô từ từ cái hướng để mà mình ở thí dụ trong năm bảy cái hang mình ở cái hang nào nó hợp mình nhất khuất gió cái hang mà không có quá treo leo sớm hôm đi ra đi vào không nguy hiểm đó là cái hang còn nếu mình cất cốc mình cất cái cốc ở cái hướng nào cho nó tốt cho nó an lành không? như vậy thì cái chữ địa đây nó là nói rộng là nó là xứ sở vùng miền khu vực còn mà nói siết lại đó tức là cái vị trí chính xác ở một cái cuộc đất nào đó ừ, nó phải an toàn nó phải tiện lợi thích hợp để mình mới tu được ờ, chứ còn mà, mà thí dụ như cái chùa có cái miếng đất mà nó, nó, nó sát bên đường thì mình làm cái cái cốc của mình mà nó sát bên bờ rào nó cũng khó tu lắm không à, hoặc là cái cốc của mình mà nó kế bên cái đống rác cái cũng khó tu lắm thí dụ như vậy hoặc kế bên cái chánh điện người ta đi lên đi xuống cũng khó tu lắm không à, à, nhưng mà nó ở kế bên cái niệm vật á, treo leo cũng nguy hiểm không cho nên là ở đây mình phải suy tính cái chữ địa đây nghĩa là vậy đó pháp tài lưỡi địa thì mình tôi trả lại cái phong cái chữ phong thủy ở trong đạo Phật ừ, trong Phật giáo Nam truyền cái, cái chữ phong thủy ở đây cái nghĩa nó, nó rộng lắm người ta phong thủy gói gọn ở trong cái nhà và đất thôi còn mình mình gói gọn trong hai chuyện một phong thủy thì tức là cái chỗ tu hành gọi là là một cái phong thủy thứ hai chính là sáu trần mà mình thường xuyên tiếp xúc tùy vào cái cơ tánh của mỗi người dạ, tùy vào cơ tánh của mỗi người mà mình ờ, thích hợp với cái chỗ ở nào trong thanh tịnh đạo phần định nói rất rõ cái này nha à, chúng sanh có vô lượng nhưng mà căn tánh tâm tư khuynh hướng tâm lý gom gọn có sáu thôi nha. đó là, à, tánh là cái người à, dục tánh là là đụng cái gì cũng thích à, nộ tánh là thường xuyên bất mãn sân si hờn giận cao có à, à, còn độn tánh là chậm lục chậm hiểu không ờ, u mê à, dục tánh động dục tánh nộ tánh động tánh rồi tới cái thứ ba đó là đảng tánh cái thứ tư là đảng tánh là người lăng xăng à, buông cái này bắt cái kia không có ừ, một cái chủ kiến không có cái lập trường vững vàng ừ, đây là đảng tánh à, còn mộ mộ giống như sùng mộ cái đó ngưỡng mộ đó mộ tánh tức là cái người đụng đâu tin đó ừ, người rất là dễ tin à, có nghĩa là trong cái cuộc tu hay là trong đời sống thì họ lấy cái niềm tin làm chánh ngoài đời là cứ trong chuyện tình này bị gạt trong làm ăn cũng bị gạt rồi tới hồi về mặt tôn giáo tâm linh tín ngưỡng thì cũng bị gạt mà cái loại người đó tôi nhớ hình như tôi gặp cũng hơi bị nhiều à, họ rất là nhẹ dạ rất là dễ, dễ mềm lòng cả tin dễ lắm à, trong tình cảm mà trong chuyện làm ăn trong giao tiếp quan hệ xã hội rồi tới cả cái quan điểm chính trị lập trường chính kiến của họ nó cũng ngộ lắm à, rồi cuối cùng là về cái lĩnh vực là tâm linh tôn giáo họ cũng rất là dễ bị lừa cái hạng gọi là mộ tánh đấy rồi cái hạng cuối cùng là hạng ngộ tánh ngộ tánh có nghĩa là cái, cái, cái hạng mà có cái khả năng ờ, phân biệt thiện ác tốt xấu cái gì nên cái gì đừng à, cái hạng này gọi là ngộ tánh và đương nhiên là cái hạng là hạng hiếm nhất hiếm hiếm nhất trong ờ, sáu sáu hạng nha yeah và nói gọn thì là sáu hạng như vậy nhưng mà trong thực tế nói rộng á thì có tới 63 hạng. lại vì sao vì nó có nói gọn thì có 6 mà nó rộng á, thì nó tới 63 là tại sao là bởi vì nó có trường hợp có người là họ nó không phải có người mà mọi người đó là họ không phải chỉ có một trong sáu mà nó có người là trí mạnh mà sân cũng mạnh à rồi cái, quý vị thấy cái đĩa cái số 63 số 63 là số lẻ mà trong khi số 6 là số chẵn cho nên mình thấy cơ tánh nội gọn là 6 mà nói rộng là 63 là mình thấy nó kỳ kỳ cái vấn đề nằm chỗ số lẻ đó, đó. À, là bởi vì có những người họ mạnh về trí mấy khi yếu hết và có người họ mạnh về trí mà họ mạnh luôn cả cái, cái tham nữa tham mà rất mạnh cái dục họ rất là mạnh mặc dù rất là thông minh rồi có người là họ ngộ tắm cái trí họ rất mạnh nhưng mà họ rất là nắm tính đó và có người tham rất là mạnh nhưng mà đức tin cũng rất là mạnh à, rồi có người họ vừa gọi là xanh mà họ cũng vừa là là, là si vừa xanh mà vừa si có người vừa tham mà vừa xanh dạ, cái gì cũng thích mà cái gì cũng dễ bất mãn ví dụ như vậy tổng cộng là là, là có những cái trường hợp mà người mạnh hai cái người mạnh ba ừ. có người mạnh bốn thì chính vì nó nó, nó có mấy con số lẻ như vậy đó cho nên nó mới ra 63 cái căn tánh chúng sinh trong đời thì là trong thanh tịnh đạo quyển phần định nó nói rất rõ đó là cái đặc điểm à, sinh hoạt à, trong đời sống thường nhật của những cái người mà coi như là nặng cái người thuộc về ngộ tấm mộ tấm đạn tấm à, thì cái đặc điểm của họ ví dụ như là trong cái sinh hoạt của họ đó là họ cái ánh mắt của họ nụ cười của họ cách nói năng cách ăn uống cách đi đứng của mỗi hạng nó có những cái đặc điểm yeah. Dạ. thì trong đó đề nghị mình nên quan sát cái đó và quan sát bản thân mình rồi chưa kể tự mình quan sát rồi thông qua kinh sách rồi thông qua thầy bạn góp ý yeah. Dạ, thì mình có thể mình ờ, tự xác định cơ mình thuộc những cái loại nào tại sao phải xác định bởi vì mình coi mình hợp với cái đề mục ờ, thiền chỉ thiền quán nào nha yeah thời xưa có đức phật có chư thánh tăng thì các ngài nhìn mình là các ngài biết ngay mình thích hợp với cái gì còn ngày nay thì hên xui không? tức là ngay cả ông thiền sư ông cũng dĩ nhiên ông hơn mình rồi đó nhưng mà cũng là hên xui rồi bản thân mình á, hoặc là thầy bạn gì của mình bạn bè bạn tu của mình á, cũng là hên xui nghĩa là họ có thể góp ý đúng mà có thể góp ý sai bởi vì chính ngày sẽ là phát mà còn thấy chưa hết trăm phần trăm mà nói gì chúng ta bây giờ nha ừ. cho nên cái cái cái cái phong thủy ấy, tùy theo cái tuổi của mỗi người mà cái cái cuộc đất đó ờ, cái, cái cái cuộc đất đó nó nó cái, cái, cái những cái chọn lựa trong cái chuyện mà tìm đất xây nhà đó nó cũng khác nhau một chút thì ở trong cái chuyện tu hành cũng vậy ừ, cũng tùy thuộc vào những cái khuynh hướng tâm lý cái căn cơ thiện ác cái cơ địa tâm lý của nhiều người của mỗi người trong nhiều đời ờ, ờ, mà chúng ta có một cái pháp tu thích hợp và nhiều chuyện lắm tôi có thể nói với bà con cái này tất cả những vấn đề phong thủy không tất cả những về phong thủy khi mà chuyển qua bên cái chuyện Phật pháp tu hành thì đều có thể được giải thích được hết thí dụ như ngoài cái chuyện mà lựa đất ra đó chúng ta còn thấy có nhiều cái chuyện là bổ sung thí dụ như cái vật trang trí phong thủy à, có người thích treo chuông bát quái hay là treo uh, Ờ, chuông gió hay là trong nhà tìm cái chỗ nào thích hợp để mà đặt cái tượng thần tài hoặc là chỗ nào đó trên sân của mình nên ờ, để một cái hòn giả sơn có nước phun là chỗ nào đó trong nhà mình nên trồng cái cây lê cây táo cái gì đó không ừ, đó là những ngoài cái chuyện rồi lựa đất lựa hướng cất nhà ha rồi bố trí phòng ốc thì nó cũng còn có những cái, cái, cái gọi là vật trang trí phong thủy bổ sung bổ sung cái vượng khí ừ, cho nó lưu thông ở trong đất trong nhà đó thì đối với người tu có cái đó không có chứ có ờ, ngoài cái chuyện mà mình xác định ngoài chuyện mình xác định ờ, cái, cái, cái, cái, cái, cái khuynh hướng tâm lý để mình tu tập cho nó thích hợp ngoài cái chuyện mình làm chủ được ừ, sáu căn của mình ừ, thì nó còn có những cái là mình gọi là những cái phụ kiện nữa nó còn có những phụ kiện nữa đó là ở trong cái nói về vật chất trước ở trong cái chỗ ở của một người tu hành đó, thì cái vật chất những cái thứ mà mình sử dụng nó là những phụ kiện phong thủy đó à, là những phụ kiện tức là trong cái chỗ ở người tu cái gì nên có và cái gì không nên có đó là nói về vật chất còn nói về tinh thần ấy thì có những cái đề tài có những cái vấn đề mà người tu không có nên để tâm không có nên xem nặng đó. tôi gọi đó là những cái phụ kiện phong thủy không ví dụ như mình tu là mình sống chánh niệm đúng rồi thường xuyên sống chánh niệm làm gì biết nấy à, khi nào nằm khi nào ngồi thì theo dõi hơi thở vào ra còn ngoài cái lúc điện ngoài cái lúc nằm lúc ngồi ra đấy, ngoài lúc nằm lúc ngồi ra thì à, mình sinh hoạt cái gì thì mình biết rõ mình đang làm cái đó không nhưng mà bên cạnh đó mình đâu có ngăn cái đầu mình nó, không cho nó làm việc không nó cũng nghĩ đến chuyện này chuyện kia chứ có cái, cái người mà chánh niệm toàn tập ấy, là ở chánh niệm 24 24 tôi mới nói nhưng mà trong trường hợp mà quý vị chưa tới cái mức đó và trong đầu các vị nhiều khi cũng có suy nghĩ chuyện này chuyện kia thì các vị cũng phải thường xuyên À, hành giả đó hành giả thường xuyên để ý xem có lúc này nè mình thường treo cái gì trong đầu của mình cũng giống như mình đã tìm miếng đất tốt rồi mình có cái nhà là theo hướng dẫn của thầy phong thủy ngon lành rồi nhưng mà chưa còn cái, cái trang trí nữa mình treo này treo kia trong nhà nó thì ở đây cũng vậy bên cạnh đời sống trách niệm mình cũng phải để ý có thời gian gần đây nè trong cái căn nhà nội tâm của mình ấy mình hay treo cái gì trong đó nhất mình treo những vấn đề về chính trị mình treo những vấn đề về văn hóa ba cái vụ mà bầu cử tổng thống mấy cái cuộc thi hoa hậu mấy cái cuộc ờ, rồi mấy cuộc đấu giá rồi ba cái buộc ba cái mà, mà ờ, stock ba cái chứng khoán gì đó mà lúc nào mình coi trong đầu mình nó treo cái gì đúng mỗi ngày quý vị tu thiền tôi đâu có nói tốt quá không à, ngày sáng thiền 3 tiếng chiều 3 tiếng hay quá nhưng mà cái quan trọng là phụ kiện phong thủy mình thường treo cái gì trong đầu của mình có cái là nghĩ có cái là có ví dụ như là mình để ý ví dụ như có người thích hoa thiền gì thì thiền mà trong phòng nó có bình hoa rồi tôi vinh lên facebook thỉnh thoảng thôi chứ phải luôn luôn thỉnh thoảng tôi thấy tôi thấy tôi thấy thấy, thấy trong bụng thì không được thoải mái à, là phật pháp thì không chịu học không mà cứ khoe cái bạn phật không à khoe cái bàn phật rồi trang trí bàn phật mà tôi nhìn cái bàn phật là tôi liếc qua cái bàn thờ là tôi biết cái người nó không hành thiện bởi vì cái người hành thiện thứ thiệt đó thì và rốt ráo đó, họ không cần hình phật bởi vì phật đã trên đầu họ rồi trong óc họ đó còn không nữa đó thì ờ, rườm ràng chút thì họ có một cái bức tượng hay có cái hình gì gọn gọn ở trên vách hoặc là cái bục thần gọn gọn cái bàn tôi kia là bàn bàn bàn con hạ cái biết các vị biết không cái bàn mà cái chân thì là cao trên đó cái mặt bàn nhỏ xíu vậy để cái bức tượng Phật lên ờ, rồi để cái tượng lên rồi, rồi có thể để một cái lư trầm bức tượng là cái lư trầm lư trầm thôi còn không đó là trên trên tượng họ đóng cái đinh họ máng cái giò lan xong chỉ một giò lan thôi tại sao là giò lan tại sao là giò lan thứ nhất cái vị không biết gì cái vị tưởng lan nó đắt tiền lan nó có tới 800 loại lần không đâu phải lan nào cũng bạc ngàn đâu mà tại sao tôi chọn lan bởi vì lan nó có cái dễ thương thế này nó mình nó không cần chăm sóc đó tới cái mình đem nó ra ngoài hiên mình máng nó cho nó, nó, nó tắm xương không cho nó tắm xương à, rồi sẽ mình treo nó ngày hay ngày tùy mình còn mỗi đêm mỗi đêm ra cũng được một ngày hay ngày mình quên đem vô cũng không sao à, rồi mình vô mình máng nó trên dách vậy này mà nó ra qua một lần hay kéo dài cả tháng nhìn nó gọn nó sạch nó không có lượm tưởng như mấy cái hoa héo hoa rất tàn rất nhị mệt không chăm sóc thì không có ừ, mất nhiều thời gian mà nó hoa nó bền nó lâu mà trong khi đó là nhìn là nó cái, nhìn nó đơn giản lắm vậy cái, cái phòng mình có có cái một cái giò lan thôi một tượng phật một giò lan và một cái lư trầm nó gọn biết bao nhiêu thì tôi không biết cái việc có tu hay không ít ra tôi liếc vô đó tôi thấy được đó cái này là tu đây còn mà tôi nhìn lên cái bàn thờ mà nó quá trời quá đất tôi thấy phật gì đâu mà phật đá phật gỗ phật đồng phật sắt phật đất phật xanh phật sứ phật kim loại phật nhựa phật ni lông phật tùm lum ở trên đó đầy hết rồi có nhiều người là cái giống gì mà không biết luyện đâu thì nên lên bàn thờ nó có cái loại người đó nữa tôi gặp rồi họ đi chơi ở đâu họ có thấy cái đâu có mấy sông chuỗi mấy tượng phật nhỏ nhỏ có mấy cái búp sen bằng đồng bằng đá bằng thủy tinh bằng pha lê về đem về nước liền đâu thì họ nghĩ là tượng nè chuông nè chuỗi nè bông hoa nè mấy đó để đâu để bàn thờ lại hay nhất cuối cùng cái bàn thờ của họ tôi nói tôi nhìn mà tôi hồn vía lên mây luôn không thì phải nói tôi gọi đó là những phụ kiện tâm linh phụ kiện tâm linh đó đây có nghĩa là trong phòng ngủ của mình trong căn nhà của mình à, trong cái gọi là thiền thất cái chỗ ngồi thiền của mình và sau cùng là trong nội tâm của mình nên hạn chế những thứ không thật sự cần thiết như là những phụ kiện phong thủy vậy không? Ờ, tìm một miếng đất ngon cũng khá rồi đó các cái nhà đúng nguyên tắc phong thủy hay rồi đó nhưng mà treo tầm lâm như là cái am của thầy pháp thì là không được ở đây cũng vậy mình có là hành giả một ngày mình ngồi 8 tiếng 12 tiếng nhưng mà nó có những cái thứ mà nó treo trong lòng mình không có nên và tôi không biết nói là hên hay xui mà tôi gặp cả hai cái loại hành giả có những hành giả họ gặp mình họ chỉ nói có câu hai câu mà thiết là cần thiết rồi thì im trước mặt mình là họ im và nhắm mắt ừ ở bên Cali tôi có thấy một người bên Houston tôi có thấy một người là như vậy à, đặc biệt có nghĩa là họ chỉ hỏi thăm đến câu cần thiết là sao đó khi mình giảng thì họ họ nghe mình về tới họ thăm nhưng mà lúc nào không có gì để nghe không có gì để nói thì họ trở về với họ à, à, còn có những hành giả đó thiền ba mớ học ba mớ là bắt đầu họ treo tùm lum ở trong lòng của họ họ thấy họ tu nhưng mà họ quan sát là ai không tu họ giữ giới họ coi ai không giữ giới họ học đạo họ coi ai không học đạo rồi từ đó họ làm cái bản so sánh những cái thang so sánh những cái thang giá họ coi thang có rê đó ừ. họ thấy họ hơn người này họ hơn người kia rồi thấy bà kia tu giả tu giả bộ tu vờ vĩnh tu chảnh chọe tu làm dáng tu biểu diễn gì đó họ đánh giá họ nhận xét người này người kia thì cái đó mình đó tôi kêu là những phụ kiện phong thủy thật sự không cần thiết nha cần thiết mình chỉ biết một chuyện của mình thôi và chúng ta có thể nói như thế này nếu mà hôm nay bà con hỏi tôi về chữ đức phật ngày dạy mình thường xuyên tinh tấn chớ có dễ ngươi thì họ nếu các vị hỏi tôi sư ơi tinh tấn mà theo lời phật đó là sao gọi là, gọi là tinh tấn thì ngày nào tôi cũng ừ, sáng 3 tiếng chiều 3 tiếng rồi vậy thì thôi giờ tháng thì ờ, coi như bác quan 8 ngày 15 ngày hơn 28 ngày hơn vậy là cũng tinh tấn chưa thì tôi xin nói thế này tôi xin dựa vào với bài kinh gọi là Marana Nusati Sutta tức là bài kinh niệm chết biết phần cái định nghĩa cái chữ tinh tấn theo ngài đó tinh tấn là sao tinh tấn ở đây có nghĩa là người đó có đủ cái an lạc để sống chánh niệm trong từng cái hơi thở thì người đó được gọi là người tinh tấn còn nếu mà mình sống chánh niệm theo giờ không mình sống chánh niệm theo giờ mình quan sát theo quan sát cái hơi thở quan sát cái thân thọ tâm pháp là theo giờ thì chưa mà đúng là tinh tấn đúng là sợ sinh tử đúng là tu để chuẩn bị cái già cái chết không đúng á, đúng bức á. phải là người có đủ cái an lạc gặp dưới nha phải đủ cái an lạc để mà có thể sống chánh niệm trong từng hơi thở thì người nó mới được gọi là người tỉnh tánh chứ còn đây mình tính một ngày 3 tiếng 8 tiếng 12 tiếng chưa phải nói như vậy đó trong bài kinh mà niệm hơi thở niệm sự chết còn dạy rất rõ rồi đó ừ. tôi nói thiệt bắt các vị buồn tôi cũng phải nói trong lớp thứ hai hay là chủ nhật tôi nghĩ rằng trong đó chỉ có hai ba phần trăm là thính giả đúng vậy tôi muốn là họ nghe về họ làm liền nhưng mà có cứ mỗi một cái bài giảng thế này sau đó tôi nhận được một vài cái tin nhắn một vài cái email mà người ta cho tôi biết rằng họ, không phải họ khoe nhưng mà họ, họ bày tỏ một về cái suy nghĩ của họ mà tôi biết là họ đã thấm rồi ừ, đã thấm thì đó là tôi là niềm an ủi rất là lớn một khích lệ một phần tử rất là lớn để tôi tiếp tục giảng chứ còn ờ, người mình bây giờ nói nghe đạo cho vui vậy thôi chứ còn ờ, cái chuyện mình đầu hai thứ tóc chưa đủ để cho mình sợ không? một hai câu nói mà của bác sĩ cũng chưa đủ làm cho mình sợ đâu à, phải khi nào có cái phiếu xét nghiệm á cái kết quả xét nghiệm á mà nó xác định là mình là kỳ cúi rồi đó thì lúc đó nó quản quá tôi không nổi nữa tin tôi đi lúc đó nó quản quá tôi không nổi nữa có người sợ quá có người thì tiếc nuối có người không có đành lòng ra đi để lại gia tài sự sản rồi tình thân không con cái dâu rể quyến thuộc bà con mình không có đành ra đi ừ. mà phải là ngay bây giờ và tôi nhắc lại tại sao tôi quẹo qua cái này với tôi hồi nãy tôi đang nói đến những phụ kiện phong thủy mình treo tầm lum ở trong nhà mình thì ờ, mấy ông thầy phong thủy thì dĩ nhiên ông, ông chỉ chú ý cái miếng đất với cái nhà lâu lâu ông có góp ý thêm cái chuyện mình treo này treo kia nhưng mà cái chánh vẫn là miếng đất với cái nhà thôi ừ. nhưng mà trong chuyện tu hành mình nó lại khác đừng có coi thường mấy cái mình treo ấy nha mấy cái mình treo trong lòng mình một ngày mình ngồi 8 tiếng 10 tiếng đúc như mấy cái mình treo mấy cái nó quan trọng lắm tại vì mấy đó mấy cái đó trên từ ngữ gọi là treo để trang trí nhưng mà thật ra nó cái con mắt của mình cái lòng của mình cái ý của mình mình nghĩ về cái gì nhiều nhất thế nhưng mà nó mình ngày mình ngồi 8 tiếng đúng nhưng mà mình có nhiều chuyện tục sự tục niệm mình để mình quan tâm ấy để mình nặng lòng ấy để mình lưu ý ấy thì chính cái đó nó kéo mình đi ra khỏi cái đạo nào mình may mình, mình cứ tưởng là ngày mình ngồi mấy tiếng là ok một tuần mình có mấy ngày tu học là ok một tháng mình có mấy ngày bắt quan là xong rồi nhưng mà không đó là nói trên cái mặt hành chánh giấy tờ thôi chỉ cần nếu mà nói rốt ráo theo đạo mình ấy thì phải tính trên phần trăm của thời gian phải tính trên phần trăm của thời gian một ngày như vậy đó dầu anh ngồi 8 tiếng 10 tiếng nhưng mà cái 8 tiếng 10 tiếng thứ nhất là trong thời gian 8 tiếng 10 tiếng đó anh có chánh niệm anh có trí tuệ đúng 8 tiếng 10 tiếng hay không đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai phần thời gian còn lại anh làm cái gì và tôi nói không biết là bao nhiêu lần trong mỗi giây phút trôi qua mỗi phút mỗi giây trôi qua chúng ta đang kính đáo có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó trong ba cõi làm ơn nhớ những cái này các vị các vị phải tin cái chuyện này là sự thật giống như cái vị tinh cái vị có hai bàn tay và hai bàn chân nha mỗi giây đồng hồ trôi qua chúng ta đang kính đáo có mặt ừ, trên một con đường dẫn về đâu đó dẫn về địa ngục dẫn về thế giới bản sinh súc sinh dẫn về thế giới của phạm thiên chư thiên dẫn về thế giới của loài người dẫn về một căn nhà sơ sát dẫn về một cái villa sang trọng dẫn về một cái căn hộ bên bờ biển bờ hồ trên núi không hay là dẫn về một cái xóm ổ chuột xóm lao động tùy mình tùy cái kiểu sống tùy cách nghĩ của mình mà mỗi ngày trôi qua mỗi giờ trôi qua và cuối cùng là mỗi phút mỗi giây trôi qua chúng ta đang đang có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó không đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai trong từng giây trôi qua chúng ta đang kính đáo không đang kính đáo trát vữa tô hồ cho từng cái viên gạch à, để à, xây dựng một cái chốn về cho mình trong từng giây trôi qua chúng ta đang đào hang để mà mai mai mốt mai mốt về làm chuột làm rắn làm chôn làm thở trong từng phút trôi qua cái kiểu sống của mình đó là mình đang đắp tô một cái lâu đài ở trên cõi trời một cái lâu đài ở trên cái hành tinh này cho kiếp sau tùy mình thôi nha tùy mình tùy mình có nhiều người miệng nó là phật tử nhưng cái kiểu sống của họ cái cách nghĩ của họ cái cách hành động của họ thì cho mình thấy rằng họ đang à, từng ngày à, đang à, chuẩn bị một cái hang để mai này tắt thở là về đó liền đó nha và tôi biết trong râm này có nhiều người nghĩ rằng tôi nói quá nên cho các vị rung cũng có phải đó là sự thật các vị nghĩ có đúng không bởi vì theo tinh thần của Phật pháp mình thì mình nghĩ nhiều về cái gì à, mình nghĩ nhiều về cái gì ừ. thì mình sẽ đi về cái đó Đức Phật ngài dạy rằng khi mà tâm tư hướng thượng ấy à, thì mình sẽ được gọi là quý xe sagami là, là ngày bên trong vậy là tâm hướng đến tù thắng còn mình dịch gọn là hướng thượng không? còn mà hễ mà mà tâm tư mình nghĩ cái cái gì mà nó thấp kém cái gì nó nằm ngoài đó là phật á, thì cái đó được gọi là hi negami là đọa lạc hướng hạ không? và người tàu ở người tây tạng có một câu tôi nói hoài à, con voi nó không có chung với lỗ chó chắc bà con biết lỗ chó mà lỗ chó tức là cái lỗ nhỏ trong vách đó, trong vách lá đó, à, vách lá vách gỗ có cái lỗ để mà mèo chó nó chung ra chung vào đó không người tây phương thì họ ờ, có làm cái lỗ riêng để cho chó mèo nó chung vô chứ không họ có phải làm cái lỗ ngẫu nhiên như mình xứ tạo xứ việt xứ tạo xứ việt mà mình nhiều cái nhà nghèo bằng lá hay bằng gỗ ừ, chỉ cần có cái lỗ nhỏ nhỏ cái chó mèo nó chung riết cái lỗ nó rộng ra ừ. thì cái lỗ đó gọi là lỗ chó không thì ờ, là người tây tạng họ nói là con voi nó không nói chung được cái lũ chó cái câu đó rất là hay là một cái tâm hồn mà nó lớn rộng hướng thương thì ờ, ngoại trừ ra một cái tiền nghiệp nào đó trong quá khứ thì thôi đó là ngoại ý muốn chứ còn một cái tâm hồn như vậy nó phải đi về cái chỗ tương ứng với nó không mình cứ ai cũng sợ bị xa đọa sợ làm ờ, heo bò trâu chó ai cũng sợ làm dê làm dế làm trùng làm gián làm kiến nhưng mà cái kiểu sống của mình mỗi ngày đó à, cứ tích lũy tài sản đó là kiểu sống của của loài của loài động vật cấp thấp có nhiều có nhiều cái cái cái cái cái, cái mà chúng ta phải suy nghĩ có nhiều người đó họ chỉ mang thân người thôi nhưng mà nó họ có cái bao tử của con heo họ có cái đầu của con bò và họ có cái bàn tay tích lũy của con sóc của con con, con, con, con chuột vì thấy ghê không chỉ có cái xác là con người thì mình cái đầu của con bò nghĩa là suy nghĩ được vậy một cái bao tử của con heo là rất là thích ăn họ có một cái vẻ vẻ còn có một cái, vẻ ngoài của con chim của con bướm thích làm đẹp thích sặc sỡ thích lòe loẹt thích diêm dúa ờ. cho nên mình mang thân người chứ có cái xác thôi chứ cái phần hồn của mình ấy, ấy là coi như là đủ thứ câu hết cái việc nghĩ có phải không cái tâm sân của mình đâu có khác gì con rắn con cọp đúng không tâm tham của mình đâu có khác gì con heo con dê con chim sẻ phải không rồi cái si của mình đâu có khác gì mấy cái là con con con jun con dế con, con dán con bọ con kiến ừ. mình ngồi mình nghĩ là có đúng không tức là ngoài cái xác người mình ra đó à, trong người mình đủ thứ câu nó nguyên cái sở thú ở tổng nó nguyên một cái sở thú ở tổng nha và chúng ta cũng biết rồi nếu chúng ta không phải là tu đạo quần nếu chúng ta không phải là tu đạo quần nghĩa là còn phàm phu trớt còn phàm trớt không thì dầu hôm nay chúng ta có học thức có giàu sang có tiếng tâm có quyền lực có uy tín có nổi tiếng đến mấy đi nữa không thì cái khả năng mà ăn phân người cái khả năng mà ăn thịt sống uống máu tươi cái khả năng mà hầm cầu ống cống những khả năng nó còn nguyên vẹn không có mẻ một góc nào hết nếu mà chúng ta còn phật nếu mà chúng ta còn phật thì những cái khả năng nó còn nguyên phải tin cái chuyện đó phải tuyệt đối tin cái chuyện đó không nếu mà chưa phải là thánh không Ờ, còn tiếp tục là phàm phu thì chúng ta là, là cái khả năng mà ăn ăn thịt sống uống máu tươi ăn phân ăn đờm ăn nước bọt ăn, ăn hầm cầu uống nước cống khả năng nó còn nguyên bây giờ chỉ cần nó tắt thở một cái thôi không nó tắt thở một cái là biền biệt luôn mình biết mình đi về đâu và người ta không có tin cái vấn đề này ngày nay cái người đi chùa thì mình thấy cũng hơi nhiều nhiều nhờ có những phương tiện truyền thông trên internet mình thấy người ta biết đạo hơi nhiều nhưng mà thật ra đó, người ta có điều kiện để khoe nhiều hơn là điều kiện để tu tin tôi đi không đừng có thấy trên trên facebook người ta đăng những cái hình đi làm phước ngồi thiền rồi tụng niệm rồi gặp gỡ chư tăng ni rồi mình nói trụ sao bây giờ nó tu dữ người ta không phải nó có điều kiện để nó khoe nó diễn nhiều hơn không? bây giờ mà tìm được những cái cái, cái, cái, cái nhóm phật tử mà năm người tám người 10 người mà không thích nói chuyện gặp nhau chỉ chào khẽ thôi lịch sự mỉm cười rồi mỗi đứa kiếm một góc ngồi hít thở vào ra là không phải dễ một cái hội chúng mà mà mà như vậy là không phải dễ tìm tin tôi đây nha rồi đây cái gọi là net net netizen đó, dân cư mạng nó sẽ ném đá nó chửi không còn cái gì hết ờ, nó nói tại sao bận tâm nó nói làm chi rồi môi nó ra nó chửi không nhưng mà đó là sự thật không chúng ta hãy nhớ rằng cái chuyện mà chúng ta đem lòe đem đem diễn trên facebook ba cái đó là, mấy cái không phải là cái tu phải là là cái khoe cái diễn thôi nha mà cái thật sự đó là mình không có thời gian dạ, mình không có thời gian để mà mà cho người ta thấy mình tu mình không có thời gian để cho người ta thấy mình học mà chúng ta chỉ có một ít thôi chỉ còn là một ít thời gian với dạ, thời gian để mà sống như là lời Phật thôi dạ, một ít thôi và tôi nói không biết là bao nhiêu lần à, tới cái cái cái phong thủy của trong đạo Phật mình nó không phải là miếng đất cái nhà hiểu thì nghĩa đen mà nó chính là cái đời sống của mình nó thì nghĩa bóng đời sống chính là sáu trần mà mình thường lui tới lai vãng những gì mình thường thấy thường nghe nó chính là cái miếng đất chính là cái căn nhà mà mình phải lưu ý cái khía cạnh phong thủy và phong thủy ở đây nãy tôi có nói nó phong thủy cái chữ bản thân cái chữ phong thủy là tàn phong tụ thủy cái chỗ nào mà có uh, nước có gió sạch thoáng không thì cái chỗ đó gọi là chỗ phong thủy tốt không nói nôm nay cho cái người amateur ngoại đạo biết gì đó mà theo trong kinh Phật mình đó. thì cái phong thủy cái chữ phong và thủy ở đây có nghĩa là gì phong cái đây phải hiểu nó là trí tuệ và thủy này phải hiểu là từ bi à, cũng giống như ở trong mặt giáo của tây tạng ấy à, thì họ có cái câu ẩm đi bắt mê hơn ôm ôm money cái money ở đây là nghĩa đen nó là viên ngọc ôm à, money bắt mê bắt mê mà nó là tiếng Sanskrit là bát nê tiếng tiếng Pali là ba đu mê ba đu mê ba đu đúc có nghĩa là sao có nghĩa là hoa sen à, ấm mê bát mê hôm có nghĩa là ngọc sáng trong hoa sen người mà không học đạo thì nó chia ra hai hạng hạng một là họ biết đọc và biết nghĩa là cái gì còn hạng thứ hai đó hiểu nghĩa ngọc sẽ sáng trong hoa sen rồi không hiểu thêm nữa phải là cái hạng thứ ba đó ngọc sáng trong hoa sen có nghĩa là sao có nghĩa là ngọc sáng là trí tuệ hoa sen là từ bi có nghĩa là từ bi và trí tuệ phải song hành không bao giờ nhau được phải có trí để hiểu vạn hữu là cái gì để buông mà phải có bi để có thể ôm lấy muôn loài để mà thương Phật là người đã đạt đến đỉnh cao của trí và của bi trí là cái gì ngài cũng biết cái gì ngài cũng buông được hết đệ tử của ngài nó thì đúng mấy vị a la hán cái gì cũng buông nhưng mà không phải là cái gì cũng biết à, à, còn riêng về chánh đẳng giác là ngài đặt đến cái đỉnh cao tột cùng của trí và bi và chính vì cái trí của ngài đã đến tột cùng cái bi của ngài cũng đi đến tột cùng thanh văn thì còn có vị thích hoàng pháp cái vị không muốn hoàng pháp ờ, ờ, và cái khả năng cái cái, cái, cái tầm hoạt động ừ, ừ, hoàng pháp của hai thanh văn rất là hạn chế so với một vị chánh đẳng chánh giác thì danh hạnh canh giác cho đến cái là giây phút cuối cùng mà trước khi mà viên tịch vẫn còn tiếp tục bận tâm đến chúng sinh cái bi của ngài kinh khủng như vậy đó nha thì ở đây đó cái cái cái cái cái cái, cái cái cái cái câu chú mà ờ, ôm anh bát mi hôm nghĩa là ngọc sáng trong hoa sen phải hiểu chính là cái từ bi song hành với trí tuệ còn cái phong thủy ở đây á, là phải hiểu một cái ngôi nhà tốt về phong thủy có nghĩa là tàn phong tụ thủy còn một cái nội tâm mà tốt thì phong thủy đó là nó phải có cái từ bi và trí tuệ cái trí cái này đó là gió và sau đó tượng trưng cho gió bởi vì khi mình hiểu mọi thứ nó như một làn gió thì tâm tư mình nó cũng nhẹ nhàng như là một làn gió đây còn nước ở nước đó là nó có khả năng là nó làm xoa dịu nó tắm mát nó gọt rửa ừ, mọi thứ dơ bẩn thì cũng về cái từ bi nó cũng làm cho bản thân mình mát mẻ và nó cũng gột rửa bao nhiêu những cái tế tái các phiền phức trong cuộc đời này ừ, chỉ cần có thương thì bao nhiêu cái rắc rối nó được dẹp qua bên hết ừ, cho nên một cái biến tắc tốt là phải tàn phong tụ thủy thì một cái tâm hồn tu hành nó cũng tàn phong tự thủy có nghĩa là nó có khả năng ờ, hiểu biết để buông bỏ và từ bi để mà bao dung nhớ nha từ bi để mà bao dung bao dung ở đây có nghĩa là mình có thể mình tha thứ được muôn loại dung là dung thứ đó à, chứ không phải là yêu thương để mà ôm vào nha cái đặc biệt của cái từ bi về cái cái cái cái, cái luyến ái nó khác nhau cái luyến ái đó là mình ôm vào mình làm chủ của nó nó là của mình đó gọi là thích theo kiểu tham mã còn cái từ cái cái thương mà kiểu từ bi là gì nó ở đâu để yên đó mình chỉ nhìn nó bằng cái tấm lòng bao dung mát mẻ lượng thứ thôi giúp được thì giúp giúp không được thì thôi hãy để cho nó tùy duyên Đấy, nó không nên nặng lòng thương ai mà giúp được thì giúp nhưng mà không giúp được mà lòng vẫn tiếp tục thanh thản thì đó là thương bằng lòng từ không có can thiệp sâu vào đối tượng còn thương bằng ái dục là sao là thích can thiệp sâu vào đối tượng thích uh, sở hữu thích điều khiển thích điều hành đối tượng muốn đối tượng phải như vậy thế kia và nếu đối tượng không như mình muốn thì mình khổ mình hờn mình giận mình hận mình tuổi mình khóc mình đau mình chết mình khùng không đó gọi là thương như kiểu vừa bạn thoải mái đó còn thương cái kiểu mà bằng từ tâm nó thoải mái lắm à, giúp được thì giúp bây giờ tôi ví dụ các vị tưởng tượng nha ví dụ như bây giờ các vị vào trong cái trại mồ côi đó các vị thấy mấy em mà nó bị tàn tật đuôi mù cùng điên bẩm sinh các vị có nhiều người chảy nước mắt không chảy nước mắt dốc túi có nhiều đưa hết nhiều lột nhẫn tháo dây chuyền rồi thảo ra hết để làm phước chảy nước mắt thương lắm nhưng mà khi đã ra khỏi cái chỗ đó rồi các vị về ngủ ngon không có nặng lòng nữa lên máy bay trở về xứ lòng thanh thản đó gọi là thương bằng tâm tâm từ trong khi đó cũng cái chuyện thấy người ta khổ cũng cái chuyện móc túi ra làm phước nhưng nếu mà đối tượng đó là cái người mà mình ái luyến ví dụ như thân thiết thân thân thích bà con máu mũ ruột rà huyết thống à, mình giúp sẽ lúc mình đó mình thấy họ khổ mình cũng dốc túi ra mình làm phước nhưng mà cái đi về nó nặng lắm nó không có yên nó không có yên tôi nhớ tôi đã đọc ở đâu đó một cái câu chuyện giống như vậy là cái anh ấy ngày xưa trước kia đi vượt biên có thương một cô à, thường lắm thương chết bỏ và về sau này là có bữa nó ảnh là sinh viên đi về thì má ảnh bắt buộc ảnh là phải xuống tàu vượt biên ngay trong đêm nghĩa là anh không có thời gian để anh đến từ giả luôn anh không có thời gian đến từ giả trời tôi anh khổ Ai à, khổ là tới ốc luôn tôi bị tưởng tượng mới gặp nhau hồi chiều hẹn hò toan tính tương lai dệt mộng tùm lum hết bây giờ đùng một phát về nhà đó là bà má bà, bà nói gọn mà nói lạnh lùng thôi 3 giờ khuya nay là mày phải là ra xe cảng đi xe về bạc liêu sóc trăng là xuống đào đi luôn mà má nói mà đâu có dám cãi bây giờ ảnh mà cụ cưa là là ảnh bị vô đúng tuổi nghĩa vụ cũng đi campuchia là cũng chết mà để cho má buồn cũng chết mà đây là cái chuyến tàu tốt nhất mà, mà đi an toàn nhất anh phải đi đi mà lòng đau như cắt rồi tàu ảnh được gớt rồi ảnh vô đảo bu long đi đông rồi sau đó anh đi qua tới mỹ mà trời đất rồi anh tìm đủ cách anh liên lạc với người xưa khổ biết là nhiều nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của người ta hết trơn rồi thì có một ngày khi anh trở về sau nhiều năm mất tin tức anh trở về anh đi tìm anh trong cái cái cái cái, cái, cái xóm đó nè. anh gặp được người xưa lúc bây giờ cụ đã qua hai đời chồng Hồi xưa cái răng cổ đẹp giờ giờ nó xanh con hai ba lứa nó bị mất chất lôi nó rụng mà không có tiền làm cái mới rồi nó nhăn nheo nó sồ sệ rồi nó hôi hám mà mặt mày thì dấu chân diêm dấu chân dịch nó đầy hết thế khi người ta nghèo nó cái cách nói chuyện của người ta là một là mặc cảm hai nữa người ta thấy người ta cũng có chấm chớp có cái ý nhờ cậy gì đó nó tự nhiên nó, nó nguội lạnh này, thì lúc đó giờ chỉ còn có cái thương thôi thì anh trước khi đi nó để là chỉ có một số tiền cũng hơi khá khá để mà cô có thể đổi đổi một cái công việc khác tốt hơn nhưng mà bây giờ anh mới thấm một điều thì chỉ những cái câu chuyện của tác giả viết không có tác giả có biết Phật pháp nhưng mà tôi đọc đó tôi cảm nhận một điều đó là ngày xưa giờ anh thương của bằng tâm tham mái anh khổ lắm không? nhưng bây giờ khi mà anh chuyển qua anh thương của bằng cái lòng từ bi nhẹ không? cứ là sau khi chia tay của về anh dốc túi anh cho mà cho cho xong rồi cái là anh đi từ, từ đó anh về bên mỹ anh thoải mái dữ lắm nhẹ nhàng lắm không? thương có thương lắm nha có gì mỗi lần có dịp về là ghé thăm cô này coi cổ làm sao làm ăn sao nhưng mà cái lòng của ẩm bây giờ từ ái nó chuyển qua bi rồi và từ rồi à, nhẹ lắm vậy đó ừ. cho nên cái đó là phong thủy đó. đúng phong thủy rồi đó đó là phong thủy đó khi mà hiểu ra mọi sự rồi đó là nó có phong mà nó có thủy À, sống là phải có ăn uống phải có ăn mặc ở đúng nhưng mà hệ anh có cái ý mà nắm cái gì là anh đã xài nó lạ như vậy đó. không sống là phải có cái này phải có cái kia nhưng mà có là để cầm chứ phải có để nắm không phải để siết để ôm ghi siết chặt khi mà anh ôm ghi siết chặt anh đã sai rồi bởi vì đời nó là cái cục thủy tinh đời nó là một nắm tuyết tuyết là mình để nhìn nó thôi mà có nhiều lắm mình đưa tay hết miếng là bàn tay coi coi coi coi rồi thả nó xuống rồi ok không. miếng thủy tinh mình nó đẹp nó lấp lánh mình chỉ cầm nhẹ nhẹ mình cầm coi coi coi coi rồi thả nó xuống thôi không chứ còn mà tuyết nè rồi thủy tinh nè rồi một giọt sương nè thì mình không thể nào mình siết chặt trong lòng bàn tay mình ôm nó vào lòng mình ghi chặt nó vào lòng chỉ nó không được và bản chất đời sống nó là một giọt sương nó là một nắm tuyết nó là một cái miếng thủy tinh vỡ để yên nó đi nó đẹp cho mặt coi nha mà có cái ý can thiệp sâu có ý sở hữu nó là sai đấy cho nên tôi nói sống trong cuộc đời này chúng ta đôi khi chúng ta phải cần có cái này cần cái kia nhưng mà ở cái mức là tác dụng ta mình hãy sở hữu nó ở cái mức mà có thể phát huy được tác dụng qua khỏi cái mức tác dụng thì không nữa không có bậc thánh la hán vẫn ăn uống vẫn có chỗ để ở vẫn có đôi dép để mang vẫn có cây gậy để chống có hết à, nhưng mà tất cả những cái đó các ngài chỉ dùng nó ở cái mức cần và đủ thôi cái gậy chỉ để chống thôi mỗi ngày có một bữa ăn để không đói thôi bị bệnh là phải uống thuốc à, nhưng mà xong việc thì thôi chứ các ngày không có khiên cái gì bỏ vào trong lòng để mà cắt động cộng phạm vô mình xài bằng mắt xài bằng lỗ tai rồi mình xài bằng đôi tay rồi mình mới khiên mình mới nhét vô trong lòng mình cắt mình khổ ở chỗ là xài xong rồi khiên vô cắt mà mình quên một chuyện giàu gì thì giàu hạn chế đem đồ vô đông nhẹ nhớ lời của tôi ở bên mỹ ở bên mỹ ở trong nhà người ta có mấy cái closet không closet là mấy cái tủ âm ở trong tường ấy. Ừ, để gì để cho người ta rảnh con mắt người ta không có thấy cái này cái kia giống giống giống giống như người việt mình vô trong nhà ô, bù lon con tan bu có kèm gì đó mình ngồi phòng khách mình cũng thấy xuống nhà bếp mình cũng thấy lên phòng ngủ mình cũng thấy để đầy hết tranh ảnh có thứ đẹp thứ xấu thứ cũ thứ mới thứ thích thứ không còn thích nữa mình cũng chắc đầy cái lạnh nhà nó mệt lắm không mà Mỹ có cái closet họ giấu nhưng mà sao cũng có cái mà tôi rất là đời gửi nhà, nhà, nhà Mỹ hầu hết 90 phần trăm họ có cái nhà kho nhỏ nhỏ ngoài vườn để họ dồn như đó mấy cái thứ không có xài không mà những cái thứ lâu quá mà không có xài đó không thì họ mới đem ra họ cho họ để mà để ngoài, ngoài, ngoài, ngoài, ngoài, ngoài trước nhà đó không để ai cần để lấy còn bên thụy sĩ đó thì ờ, nó có một cái gọi là, là, là gratis có nghĩa là nhà mình có cái gì mà mình không có xài mà phải cho đàng hoàng nó sạch sẽ nha mình để trước nhà mình đó không? để mình dán miếng giấy để chiếc gratis thì ai đi nghe họ không xài họ có thấy họ có nhu cầu thì họ lấy nhưng mà cái quan trọng nhất là cái ngôi nhà mà thoải mái nhất chính là ngôi nhà chỉ giữ cái gì mà thật sự cần thiết thật sự là sao có nghĩa là thiếu không được thì gọi là thật sự cần thiết nhé và ở trong cái cái ừ, thanh xác này cũng vậy một cái người mà thoải mái là gì người thoải mái là người có thể gắn trên người mình đeo mang ờ, vặn mặt trên người mình kết mà không thể lấy ra không ví dụ như người nó có nhu cầu phải đeo đồng hồ thì họ đeo mà nếu đeo chỉ để trang sức không nên bữa nay tôi nói cho rốt ráo nha cái nón là chỉ để che nắng che mưa che sương che tuyết mà nếu mà mình còn nhắm đến một cái ý cái tác dụng nào ngoài ra mấy cái đó là sai rồi nó đã quá mức cần thiết và những cái phụ kiện từ trên người đi xuống từ trên đầu xuống cái gót chân nó chỉ ở mức vừa đủ thì mình cực kỳ an lạc nhưng mà nó qua cái mức cần thiết không ví dụ như cái đồng hồ mà nó qua khỏi cái nhu cầu để coi giờ mà nó còn nhắm tới cái khác nữa là bắt đầu khổ rồi không áo quần nữa nó giữ ở cái mức vừa vặn sạch sẽ không chỉnh chu tươm tất ở cái mức đó thôi thì được nhưng mà nó cán cái mức đó là bắt đầu nó có vấn đề rồi nó đẹp nè rồi nó sang nè nó là đồ hiệu rồi nó là mặt mũi nó là sĩ diện của mình nó là qua đó nó sai nét rồi mà nó chỉ ở cái mức che thân à, và thêm một đó là về mặt vật chất rồi về tinh thần đó, nó chỉ mang ý nghĩa tự trọng Thực ra trước mặt quần chúng mặt đám đông thì tôi sạch sẽ vừa vàng à, tương tác không có lượm thượm không có cũng cẩn như vậy là tốt rồi nhá không thì về mặt này chúng ta phải nhìn nhận cái nam nữ khác nhau nhiều đúng không người nam nó giàu là giáo sư đại học thủ tướng tổng thống mà đi nữa mình thấy cái, họ chỉ trên người của đàn ông phần lớn đàn ông đó, không phần lớn đàn ông là ở cái mức gọi là vừa đủ cần sạch ok tôi sạch cần chỉnh chu tinh tươm thì tôi cũng chỉnh chu tinh tươm tươm tắt không sạch sẽ ờ, vừa vặn hết chứ còn mà nó quá nhiều á, thì cái người mà học trên cái, trên cái thân cái vỏ ngoài trên cái vỏ cái vỏ ngoài mình mà nó có quá nhiều cái lượng thượng là mình có mất thời gian cho nó mà muốn có cái lượng thượng như vậy là trong đầu mình phải lượng thượng trước mà chính vì, vì những người mà họ có quá nhiều cái cái lượng thượng trong đầu nó mà lôi ra ra ngoài mà khi trong đầu nó lượng thượng nhiều quá thì đừng có thắc mắc đừng có trách là tại sao mà phụ nữ từ trong đạo ra tới ngoài đời hiếm bao giờ có những thành tựu tâm linh linh lắm. hiếm hiếm hiếm lắm à, từ họ gọi đi học trung học thì cũng như nam học đâu có dở họ giỏi hơn nam nữa à, rồi mấy năm đại học họ cũng có thể bằng nam đó nhưng mà sau khi mà rời đại học rồi thì đàn ông đi làm ký giả cũng hơn đàn bà mà làm luật sư bác sĩ à, đến nỗi mà chip cúc đầu bếp uh, fashion designer thiết kế thời trang thợ may rồi họa sĩ rồi nhạc sĩ cái gì cũng hơn đàn bà nó lạ là tại sao là bởi vì cái khả năng mà đàn ông nó ở dơ rất cao cái khả năng mà đàn ông á, mà coi như là nó mặc một bộ đồ hai mấy ngày nó rất cao cái khả năng mà đàn ông mà nó để rác đầy nhà nó khả năng nó rất cao cái khả năng mà đàn ông không cần làm đẹp rất cao những khả năng nó rất là cao và chính như vậy cái đầu nó quẩn mà khi nó quẩn như vậy nó có thể hướng tới những cái chiều cao à, trong khi mình là cái xác nữ là mình là đa phần là mình cứ lu bu mấy cái rồi bu cái phong thủy của mình là nó chủ yếu là tập trung về cái rườm rà à, trong khi đó là cái phong thủy người ta là chọn đúng đất không chọn đúng đất rồi mới là làm những cái gì mà phát huy yeah, cái vượng khí của miếng đất đó chứ còn không có lu bu bận tâm mấy cái không cần thiết à, Ờ, mình tìm miếng đất ngon mà các vị tưởng tưởng tượng tìm miếng đất ngon mà cất cái nhà như là cái miễu trong nhà thì bài biện lụm xùm như là cái ai mà thầy pháp thì các vị nghĩ có phải uổng miếng đất đó không không trong khi đó nó là miếng đất cho ngon các cái nhà như là nhật bổn vậy đó không có hồ có thảm cỏ có bonsai không cái gì thật sự cần thiết mới tha về thật sự cần thiết không lấy đi là thiếu liền đó cái đó gọi là phải sự cần thiết còn có những thứ lấy đi mà chỉ làm cho nó để thêm đẹp thì chết rồi nha cứ nhớ cái câu thần chú này ta chỉ sở hữu những thứ không thể thiếu đó là câu thần chú một không ta chỉ sở hữu những thứ không thể thiếu thứ hai ta chỉ sở hữu những thứ mà không thể bị người khác lấy đi và có thể mang đi vào quan tài à, nhắc lại nha ta chỉ sở hữu những thứ mà không thể thiếu chứ còn cái gì mà thiếu được thì cái đó không cần sở hữu thứ hai là ta chỉ sở hữu những thứ mà không thể bị người khác tước đoạt mà mình có thể mang đi vào trong cái cõi chết cái thứ tư là ta chỉ nên sở hữu những thứ mà khi lấy nó đi là bị thiếu chứ còn đừng có sở hữu những thứ mà lấy đi là thêm đẹp à, thêm hay là dỏm không phải nhớ cái đó mấy cái thằng chú và cái đây là cái nguyên tắc bằng vàng cho mấy cái người mà thích lu bu thích rườm rà mấy cái cần thiết chỉ nên sở hữu những thứ mà lấy đi là không được những thứ mà coi như thêm vào chỉ thêm đẹp thôi thì được còn những những cái thứ mà lấy đi thì càng tốt lấy đi thì cái ngôi nhà thêm đẹp căn phòng thêm rộng lấy đi mà tâm hồn nó nó thêm thoải mái đó thì cái đó không nên đây là cái nguyên tắc phong thủy của đạo Phật không không thể cái đạo Phật và tôi nói một tỷ lần chúng ta chỉ có một cặp một cặp chữ thêm và bớt à, mà cái thêm bớt này nó đi ra từ cái gì đi ra từ cái cặp có và không toàn bộ thế giới này nó chỉ có đau khổ và hạnh phúc mà đau khổ và hạnh phúc nó đến từ hai chữ có và không nghĩa là sao có những hạnh phúc nó đến từ cái việc ta có cái gì đó hoặc là không có cái gì đó hạnh phúc nó có đến hai nguồn đó mà cái không cũng vậy cái không nó cũng ở ờ, cái khổ cũng vậy nó cũng đến từ hai nguồn cái khổ nó đến từ cái nguồn thứ nhất là do mình có cái gì đó và thứ hai là mình khổ do mình thiếu cái gì đó đúng không đây và nếu mà định nghĩa hạnh phúc và đau khổ theo cái hướng đó, đó thì cái đời sống của mình về tinh thần lẫn vật chất nó cũng chỉ có hai, hai chữ thêm và bớt À, bởi vì hạnh phúc và đau khổ đến từ hai nguồn có và không như vậy thì cái cuộc tu và đời sống mình mình sống bằng hai động từ thêm và bớt Đấy. có những lúc có những thứ mà chúng ta phải thêm mà có những cái chúng ta phải bớt cả một cuộc tu của này mình tu hay là mình sống đời hay là tu hành trong đạo chỉ có hai chữ tôi xin bảo đảm chỉ có đúng hai chữ này thôi thêm và bớt nên để làm đẹp cái gương mặt ấy, chúng ta chỉ cần cái hai động từ thôi thêm và bớt thêm cái gì vào bớt cái gì ra là cái mặt nó đẹp cái nhà cũng vậy thêm cái gì vào bớt cái gì ra là đi cái nhà nó đẹp rồi cơ thể mình muốn cho nó khỏe phải không cái gì cần thêm thì thêm cái gì cần bớt thì bớt là nó bền khỏe bây giờ muốn sống lâu hay là muốn yếu thọ cũng có chiêu đó thêm bớt thêm cái gì bớt cái gì tự nhiên nó thọ và nó yểu thôi không mà phong thủy ở trong Phật giáo là cái gì là thêm bớt có được trú xứ thích hợp đủ chưa chưa phải có thầy bạn thích hợp rồi cái điều kiện sinh hoạt thích hợp gồm có phòng ốc thực phẩm y phục không rồi, rồi ờ, cuối cùng là cái pháp môn tức là cái đề mục tu tập phải thích hợp à, tức là cái đó là phong thủy của đạo mình ấy. một cái miếng đất hoàn hảo là miếng đất hội đủ thì là tàn phong tụ thủy phải không thì một cái đời sống hoàn hảo là một đời sống phải có chánh niệm và trí tuệ và có hai đó để làm cái gì trí tuệ để thấy mà buông còn cái từ bi ấy, là để thương rồi bao dung chứ không phải thương để nắm nha cái từ bi là thương để mà tha à, còn trí tuệ thấy để mà buông còn bên thương để mà tha mà các vị thấy cuối cùng rốt đáo đạo phật còn là buông hết thấy để mà buông thì đã buông đúng rồi còn thương để mà tha là sao cũng là buông luôn tha cái là không có giữ lại cái cục bất mãn nào trong lòng trong tim trong dạ của mình hết nó gọi là tha như vậy thì à, dùng trí để buông cái mình thích và dùng cái từ bi để buông cái mình ghét à, dùng trí để buông cái mình thích và dùng bi để buông cái mình ghét như vậy là quá ok nha ừ. thì đó là như vậy đời sống của người tu hành đó chính là kiến lập một cái mảnh đất một ngôi nhà đúng mức phong thủy mà đương nhiên là cái phong thủy này phải theo cái tinh thần của đạo Phật à, thứ nhất là cái trú xứ của mình nó phải là cái trú xứ mà có thể giúp cho cái thiện pháp phát triển và cái ác pháp nó được đẩy lùi đó là cái phong thủy thứ nhất cái phong thủy thứ hai đó là cái đời sống của mình phải luôn luôn là nằm ở trong cái sự bảo hộ của chánh niệm và trí tuệ ừ, gọi là bảo mà bảo ngọc đấy yêu rồi một cái nữa nó đời sống mình á, là nó phải đeo đúng cái nguyên tắc gọi là tọa sơn hướng thủy có nghĩa là tựa lưng vào tỉnh để quan sát cái động tỉnh ở đây tức là chánh niệm và trí tuệ còn cái động là cái dòng chảy của cuộc đời vô thường lúc gì lúc khác đó. tọa sơn hướng thủy kể từ hôm nay sau bài giảng này bà con nhớ từ đây trở đi mỗi lần nghe đến cái chữ mà tọa sơn hướng thủy thì bà nhớ ồ tọa sơn là dựa lưng vào núi dựa lưng vào đồi dựa lưng vào niệm và tuệ dựa lưng vào niệm xứ để mà hướng thủy cái này nghĩa là quan sát cái dòng chảy dòng chảy của nhân gian diễn nhân của tâm quan sát cái dòng chảy của danh sách bản thân thì đó gọi là hướng thủy là vậy đó không và sau cùng có nghĩa là những cái phụ kiện phong thủy mà mình treo mình máng ở trong nhà mình trang trí trong nhà để mình rước cái vượng khí đó thì nó chính là những cái đề tài tư duy mà mình thường xuyên ừ, sống với nó tôi cho rằng cái này rất là quan trọng nha à, bởi vì sao là bởi vì là tôi nói là một lần nữa mình là một người học đạo hay là hành đạo thì cũng phải luôn luôn nhớ rằng đó mình thường nghĩ nhiều về cái gì con mắt mình thường thấy cái gì tai mình thường nghe cái gì cái đầu mình thường nghĩ cái gì thì đó chính là cái lối về của mình trong kiếp sau mình còn mình về đâu đó thì tùy cái chuyện mình mình thường thấy cái gì thường nghe cái gì cái đầu mình thường nghĩ cái gì ờ, và đương nhiên trong kinh Phật có một cái chữ mà tôi rất là thích đó là chữ bí xê saga mi có nghĩa là hướng thượng chúng ta có một niềm an ủi rất là lớn đó là một người không biết đạo đó giống như con rùa mù ở ngoài biển trăm năm trồi đầu lên một lần thì với một cơ hội hiếm hoi nào đó nó mới đưa cái đầu vào đúng cái lỗ ván trên biển à, nhưng mà chúng ta cái ngày cái Phật ngài nói cơ hội làm người nó khó như vậy không thì chúng ta là người tu học thì nếu chúng ta thường xuyên à, sống đạo không thường xuyên sống trong chánh niệm và trí tuệ à, trong từ bi không? trong cảm nhận ấy. thì chúng ta cũng tiếp tục là con rùa mù nhưng mà ít ra là cứ mỗi lần mình sống thiện là mỗi lần mình trồi cái đậu, lên thay vì cái người không biết đạo là trăm năm là trồi lên một lần họ trồi lúc nào họ trồi những lúc mà họ gặp cảnh khổ gặp sự cố sự biến họ trồi, khi họ bị trọng bệnh nan nghi họ trồi lên cái lúc mà họ cận tử thôi còn mình thì trồi liên tục Chứ khi mà hai con rùa một con thì trăm năm nó mới trồi một lần còn một con lần cứ trồi liên tục trong mỗi phút thì mình thấy cái cơ hội của cái con này nó lớn hơn con kia chứ nó lớn hơn gấp tỷ lần nha ừ, lớn hơn đó là niềm an ủi của người học đạo đó ừ. cứ mỗi cái giây phút à, mà mình sống chánh niệm với trí tuệ đó là cái giây phút mình trồi đầu lên mình ờ, cơ hội đó à, cơ hội mình, trở về như nhân thiên trước khi mà vô sanh giải thoát không thì mình ra cái cơ hội mà trở lại nhân thiên mình nó lớn hơn cái người biết đạo ờ, và tôi nhắc lại lần nữa cái chữ biết đạo đây không có phải như đa phần Việt Nam hiểu biết đạo đây có nghĩa là à, tôi theo đường đạo Phật là biết đạo à, tôi có sư phụ cho tư pháp danh là biết đạo tôi có chuỗi có áo tràng nhé ừ, có giới điệp là biết đạo ờ, tôi có ăn chay có tụng ờ, ờ, phổ môn pháp hoa đó là biết đạo tôi thỉnh thoảng gặp sư phụ tôi có cúng dường có đi chùa có nghe pháp là biết đạo không phải mà biết đạo đây là biết mình được cấu tạo như thế nào mình ở đâu tới mình sẽ về đâu và bây giờ mình nên làm cái gì thì cái đó mới gọi là biết đạo nha chứ còn mà ừ, chỉ có pháp danh này chỉ có cúng bái không thì mình chỉ quẩn quanh được có một góc nhỏ của thập thiện thôi yeah mà thập thiện á, là nó phải là thập độ nó phải là ba la mật chưa chắc à. à nó mới là một góc nhỏ có thập thiện thôi chứ chưa được trọn vẹn thập thiện nữa không à, nó mới là góc nhỏ thì làm sao mà gọi là biết đạo biết đạo đây nghĩa là biết được cái cái cái căn bản của lời Phật ấy à, biết rõ mình đâu mình tới mình sẽ về đâu mình đang là cái gì trong trời đất này và bây giờ mình phải làm gì thì đó gọi là biết đạo nha ừ. chứ còn hiểu chữ biết đạo mình theo cái nghĩa đó giờ mình biết là mình có đi chùa mình có pháp danh mình có thọ bồ tát giới mình có áo tràng mình có chuỗi mình có giáo giới điệp có sư phụ thì cái đó chưa cái đó mới cái vỏ ngoài thôi và chúng ta nên nhớ mình trồng cái gì thì mình được cái đó à, mình trồng cái cây mà không có lỗi thì mình chỉ được nhiều lắm là tới cây tre cây sậy thôi mà mình muốn trồng cái cây mình muốn có cái lỗi cây là phải trồng cây có lỗi Ví dụ như cây trầm hay là cây ừ, giá tỵ cây cẩm lai mấy ừ, cây cổ quý cây xưa cây, cây, cây, cây chặt cây gõ cây sao gì đó còn đằng này mình mình trồng cái cây không có lỗi thì thu hoạch được cũng chỉ là cái cái cây không có lỗi đó là cây sậy cây, cây, ừ, cây, cây tre cây trúc cây tầm rong gì đó thôi nha cái đó nói gì lạ mình tổng gì thì mình được cái đó và nói với rốt ráo sau cùng điều điều rốt ráo sau cùng đó chính là tôi mượn thôi tôi chỉ mượn cái cái chủ đề phong thủy để tôi nói là một số cái vấn đề mà để cho bà con nào mà có nhiều bà con kỳ lắm mình đè họ ra mình nói đạo họ nghe họ nghe nhưng mà họ nghe cái đạo mà nó thông qua một cái đề tài dẫn dụ nào đó một cái thứ tái dược nào đó thì nó dễ nghe hơn không dễ nghe hơn thì kể từ hôm nay chúng ta mỗi lần mà có dịp nghe ai nói tới cái phong thủy thì mình ra mình cũng bàn bạc phản phất la ra mình nhớ lời có nghe ông nói tàn phong tụ thủy là sao tọa sơn hướng thủy là sao bảo ngọc đế yêu là sao ờ, châu tước quyền võ thanh long bịch hổ làm sao là cái tịnh động trong kinh phật làm sao nhớ cái đó và sau cùng cái cuộc đất tốt cuộc đất mà có mộ kết quyệt kết làm sao và và ở trong kinh Phật theo tinh thần của Phật pháp mình đó, so với thế gian đó thì miếng đất mà quyệt kết à, mộ kết là miếng đất mà có thể đem lại ừ, đem lại những cái lợi lộc cho cái người mà, mà, mà, mà, mà làm chủ nó à, hoặc là người bị, bị chôn xác cái đó còn à, cái cái long mạch là cái chỗ mà nó nó nó, nó kết được cái cái cái cái, cái, cái vượng khí à, đủ để mà ừ, lập nghiệp đế đó là long mạch còn trong đạo Phật mình á, thì sao ta vật ờ, mình cái long mạch ở đây có nghĩa là cái vùng đất nào mà mình có thể ở đó mình tu hành mình chứng đạo được thì đó gọi là long mạch gọi là Pattavija Agapadiso Đấy. còn cái vùng đất nào mà mình chỉ ở mình chỉ tu tập cho nó tốt đẹp thôi thì nó chỉ là đất lành đất kết thôi chứ chưa là long mạch mà đúng là long mạch là đó là cái chỗ mà mình có thể tu hành chứng đạo được như là trong kinh thì đã dạy này các tỳ kheo một ông vua có ba chỗ mà phải nhớ suốt đời móc là cái chỗ nào mà mình đã lên ngôi đã làm cái lễ đăng đăng quang à, lễ phong vương à, đó là chỗ thứ nhất cái chỗ thứ hai là cái chỗ nào mà mình đã chào đời à, và cái chỗ thứ ba là cái chỗ nào mà mình đã gọi là thắng trận và đánh đánh thắng quân thù chỗ nào mà ca khúc khải hoàng đó à, thì cái chỗ mình sanh ra chỗ mình lên ngôi và chỗ nào mình đánh thắng trận đó là ba chỗ mà ông vua nào cũng nhớ suốt đời hết không à, thì vị tỳ kheo có ba chỗ cần phải nhớ một là cái chỗ nào mà mình đã thọ giới tỷ kheo đó thứ hai là cái chỗ nào mà lần đầu tiên mình hiểu được bốn đế là gì dâu chỉ trên lý thuyết nha dâu chỉ trên lý thuyết thì cái chỗ nào đầu tiên trong đời mà mình hiểu được ồ bốn đế là cái gì ồ thì ra tại sao mà trong cái bài pháp đầu tiên là bài chuyển pháp lưng mà thế tôn lại chọn thuyết cái bài pháp tứ diệu đế à, hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi cái chỗ đầu tiên là mình hiểu được lý tứ đế là gì và cuối cùng cái chỗ mà bị tỳ kheo nhớ hoài đó là chỗ nào mà mình đã chứng thánh chỗ nào mà mình đã chứng thánh dĩ nhiên là nói tới tinh thần Phật pháp thì mình tu là mình chỉ có chánh niệm trí tuệ thôi nhưng mà nó đâu ngoài cái đó ra đâu phải mình không có những suy nghĩ không thì Đức Phật ngày mới dạy rằng trong trường hợp mà phải có những suy nghĩ này nọ mình còn có cần có những cái mảng hồi ức thì ngày nói rằng đó là ba cái chỗ mà một người phải lưu ý không? một một người xuất gia nó một là chỗ nào mình đã thọ đại giới thứ hai là chỗ nào mình đã hiểu được một cách đại lược cái giáo lý từ đề thứ ba là chỗ nào mình chứng thánh giống như một ông vua có ba chỗ không có thể quên được trong đời một là chỗ mình chào đời hai là chỗ mình à, được phong vương chỗ lên ngôi thứ ba là chỗ nào mình thẳng trận ừ, đây là những cái điểm đặc biệt ở trong kinh mà người Phật tử phải nhớ và kỳ sau tuần sau chúng ta sẽ học về võ thuật Nam truyền và rất là nhiều người trong lớp này ngạc nhiên không biết là tại sao đạo Phật là đạo từ bi mà làm gì có cái chuyện mà võ thuật có tại tại vì mình mình biết kinh Phật nghèo quá mình biết nghèo quá cho nên mình cứ tưởng võ thuật là giọng vô mồm đóng vô mỏ xịt máu ờ, tuôn xì dầu sai rồi phải có thập bát ban võ nghệ rồi kiếm rồi thương rồi cung sai nếu mà võ thuật mỹ hiểu thì nó dốt quá nó dốt quá uhm. cũng giống như trang điểm biết trang điểm thì trở thành hoa hậu người mẫu mà không biết trang điểm thì gái điếm không thì đây cũng vậy mình cái chỉ võ thuật mà mình hiểu nghèo quá đó thì nó thành ra cái thằng thằng du cô ngoài đường thôi mà võ thuật biểu cho đến nơi nó sang lắm sang lắm và ở một cái định nghĩa sang trọng như vậy đó thì cái cái điểm võ thuật hoàn toàn có thể đưa vào trong cái thuật pháp chúc quý vị một ngày vui và hẹn nhau vào ờ, thứ hai tuần sau dạ chúng con kính tri ân sư dạ kính chào sư à rồi. bye mọi người nha ok dạ, bye nha mọi người ngủ ngon dạ chào tất cả mọi người chào mọi người